chào à, tất cả anh em hôm nay à, anh em à, hồi câu cá Nam Đông sẽ bắt đầu là câu cá mua lục đây cả quan thấy sau cái lục xong thì nước chảy rất là xiết đây hồi trường hồi trường nhưng mom ôi đó, bên kia là anh gia đen là thường xuyên là hai anh em là đi vào rừng để câu cá hy vọng hôm nay là sẽ thu phục được Hugo mà cảm giác của mình hôm nay là chắc chắn là phải được Hugo thôi các bạn các bạn xem bãi rất là đẹp đó sau khi cơn bão đi qua thì bãi rất là đẹp luôn hy vọng là hôm nay là sẽ có được uh, Hugo các bạn chơi nhá Ôi, nhiều con đi nữa quay tao đi oh rô Đẹp <laughs> Đủ ột đi rồi sạc nữa Ồ Cả chi đi Headshot <laughs> Ôi vôi Ôi Cuối cùng Cậu lên Hugo oh. Bây giờ hội trường đi cái khác lên đấy mặc sâu quay Mặc quả sâu, quả sâu Rất là kim Ôi rồi, ôi rồi Chi chi To thì phải đu bờ lên chứ Rồi rồi con to thiệt, to thiệt ơi Hồi trường ơi Chẹp rồi, chẹp rồi, ui dào Hồi trường, mau mau mau mau mau qua phù, qua phù Chắc rồi, chắc rồi, to rồi. Chân chân chân. Từ từ. Ừ. Rồi rồi rồi rồi. Hồi hồi mỏm tránh ra đi. Ừ. Hồi mỏm đứng được gương. Đùa hồi trường mỏm nó được gương nó phiếu lắm. <laughs> Gãy cứng gãy máy luôn. Gãy cứng luôn băng ơi. đi đây. Đường đi, đây đây đây. Trốn đi băng đi. Lên lên lên lên lên. Đúng rồi, đúng rồi, nó rồi đó. โอ้ยเที่ยวอ่ะแตงแตงแตงเลยโอ้ยน้ำเมาน้ำเมาดึกเลยดึกเลยดึกเลยดึกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะหลังđây ôi cha lần cả trang không được không được nó tông không được nó tông ôi rồi Ôi à. Đây mô. Chưa. Hết chạy luôn. Rồi quả đã, quả đã bác ơi. Ôi, cả nước lục, cả nước lục. Con phải 3 kg. Tờ đầu tiên trong đời luôn này. Ôi rồi. Qua đây, qua đây, qua đây, cho tao chụp cái. Ngang lại, ngang cả lại, chúng to. Rửa. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Ôi. Quả đà mà mi ơi. Ôi. Khờ lưỡi khờ lưỡi. Ủa to, kinh hoàng ấy. Con phìn ấy 5 kg đi chứ. Hả? Cả dị sới. Ừ, mang cả trời ơi. Bà con ơi. Ôi, qua đây đây đây đây đây. đây quá chơi xe nên vui ôi dễ sờ thiệt đôi cà đen này u uh, mà gãy cân lắm hả gãy cân luôn đồ mà bắt tưởng khi chưa lên tưởng gãy tưởng là sậy sậy rồi sậy lần rồi hai lần lần thứ ba mày đạp được đấy ôi đây là bao vô về quá lấy cái bì vô mấy mi mi mi đó là người mấy cái con này Thôi rồi Bấm chưa Quay chưa Mau có hết không đấy Coi cái bão lục này Coi cho nhảy xuống cho tôi Thả đi thả đi thả đi Phòng xanh phòng xanh Để ngang mày á Tâm 5 kỳ bác ơi Cả mua lục Xoay, <laughs> xoay cái mọ lại Xoay cái mọ lại à. À. Mi, mi, mi coi bên đó có cái cái chụp ảnh đấy mi chụp chụp mấy bố này à, chụp ảnh phải thế nữa <laughs> à xuyên bùng lại bao bao bao mau tập trung đây kìa hắn rồi quay đi cứ quay bình thường đi đưa bị ơi thường hai tay thường cả lên hai tay thường cả lên hai đâu ôi chào nặng quá mà có ba con ôi ờ, ờ, phải năm kg ơi rồi coi trang này quả đạ quả đạ bà con ơi câu cả môn được lụ đi quả đạ đâu ơi <laughs> sướng sướng bà con ơi sướng lên mấy lượt luôn <laughs> thôi bỏ vô cái chạy keo chạy keo Ui xào ơi Quá đã, quá đã bà con ơi thế. Ôi xào. Dài hết bao lưới Quá đã bà con ơi Chứ là phải dùng dây, dây, dây, dây lưng quân cột luôn Đây, xẻ quân ra một cột này <laughs> chuẩn bị à, ăn con đực nó đánh cãi rồi con con con nó cãi anh đen ơi anh đen ơi cố gắng lên anh đen ơi làm con lại anh đen ơi về chia về chia làm con đi về chưa đó ờ, cột vuông gốc cây này đây con rung con rung con rung quả đã luôn tướng cả chép ấy ôi rồi lên lên tướng tướng cả thiếu quá thiếu thiếu cho mặt đủ mà kêu cả thiếu cho mặt ghi đi. ơi rồi anh đen là ghi bang rồi đó câu sào đi <laughs> hồi đấy câu cỏ đi ừ gậy cái cái cái đò đó luôn gậy máy luôn gai <laughs> bẫy lên cả rồi phải nắm cân đây ba con ơi anh đang là ghi băng vào uh, phục bu giờ nội nó quấy nội nội nội nó quấy có tính đâu thì cứ nghi là cái chẹp thôi nó nội nó quấy đủ mà đọc tức mà phải đọc lên cho được bạn ơi ôi rồi chở tao bồ long ơi chia bồ long nè <laughs> cho bồ long cho bồ long đây còn đi thì gần 5 kg cái nó tràn rồi đó chục mét cứng cần sau chứ Dạ xin một à, hai lồng tay cũng chưa. Thôi à, hồi trưởng hội trưởng ột ơi bỏ đi. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc hành trình à, sang Hugo đến đây là kết thúc. Trời sắp mưa rồi, mưa to. Anh em à, kết thúc ở đây và thành quả là một em cà nheo ở đây gọi là cà trang tâm à, bả bù kĩa và một em ờ, cà chép tầm hơn một ký các bạn ờ, theo dõi kênh nhớ đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nha